Đây, xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ có một cái khung thành rất là đẹp, to Có bóng này Đây, à, và đây là à, đội à, đội cầu thủ Đó, bị, bị, bị thế là là đây, cầu thủ bị gọi là lệch một mắt nhá Lệch một mắt để đá bóng và sút bóng vào gôn xem là ai sút được nhá thì uh, mời các bạn uh, theo dõi video ngày hôm nay của các bạn nhỏ trong nhóm như này rồi bây giờ sẽ là kiểu đá như thế nào nhỉ đá penalty đây hình như có đây đây đá đây rồi ai làm thủ môn à? nào cho gọi là huân mắt cận và lệch pha Giờ, để để dụ để dụ quay không không đấy cứ quay đi không ra gì rồi à, kiệt à, đeo ẩn mắt lên nào rồi huân đúng rồi huân huân là đây đây là thủ môn của chúng ta huân có nhìn thấy bóng không có à? rồi bắt nào xem nào đó cầu cầu cầu thủ nào à, sút lệch mắt nào rồi rồi đây rồi đây rồi các bạn các bạn xem xem xem xem Kiệt một mắt đá với lại bốn mắt một trột một à? À, nào rồi. Bốn mắt đây, hơn bốn mắt trột một mắt còn ba. rồi. Cứ đá xem là ờ, mỗi người đá một quả xem là vào không? Đúng rồi, rồi. Ui giời cũng chuẩn lắm. Ui giời thế này. Thế này phải bịt hẳn ờ, hẳn vào thì mới được. Bịt hẳn một mắt vào đấy ừ không, không. đeo đeo kia à. Ờ, đấy phải, phải đeo đeo vào nhìn nó có một cái kiểu của nó đấy đeo vào có một cái kiểu đâu xem là đeo kiểu gì đấy cũng được kéo lệch hẳn một bên lên <laughs> đấy đấy nhìn huân cả đấy huân kia nhìn với là chuẩn nha đấy độ độ nhìn là hơi bị cao đấy đâu đâu hít nào sút thế nào đó nào nào đây đây xem xem quả này của hít này hít này sút này vào kinh điển luôn này rồi rồi chấn động thế giới rồi rồi tim chấn động đâu đâu đâu rồi đâu rồi ô đeo vào dí dí vào dí vào đấy cũng cũng sút đấy nhưng mà nó không không đi nhiều. Đến anh đi, đến anh đi. Thế này. Đến Thái. Anh về em lấy bông của em. Thôi. Đó, rồi. Đá bóng nhỏ đừng. Đá bóng nhỏ nó như kiểu bọn anh con ấy. Đúng rồi. Đó. Ấy rồi Thái Thái sút ờ, ờ, sút vào góc chữ A rồi mới giỏi à. Ừ. Góc chữ A này, đấy. Kiệt Kiệt sút này yeah. to đầu mà sút không vào nào nào đó chấp chấp hẳn hai mắt luôn rồi sút sút thế này đi đó này thế nào còn còn kiểu đá vô lê hay gì nữa hả <laughs> à đá đá vô lê thì phải tung lên trong là sút mà tung lên trong sút à phải rồi bịt ra gì nè <laughs> bịt ờ, chéo là gì nè bịt thế thì ăn được gì ừ cũng được truyền lại xong là sút đâu rồi <laughs> nào nào nào ui rồi đây cầu thủ thái đứng ra trong khung thành nhá đây rồi sút rồi có có có có như nào vào rồi đấy đứng ở sau trong gôn nào vào rồi quả này quả này vào rồi quả này vào rồi <laughs> đấy ừ. chấp hai mắt luôn nào à, thằng thằng to đầu nhất em à, rồi đâu rồi đây quả quả chuyên quả chuyên đeo này quả chuyên đeo này quả chuyên đeo này đấy <laughs> sút từ tuyến hai à, mà, mà thế đúng cái gì thái thái không nhìn thấy gì để bắt rồi không phải mà... cuối cuối cuối cùng là cái độ khó nó cao quá bây giờ bỏ hết cả khẩu trang bịt mắt ra rồi đấy. đấy bây giờ là bỏ hết ra rồi đây này vào vào đâu <laughs> đâu thằng béo vào đây thằng béo vào đây đi vào đây vào đây đâu đây đâu ờ, bỏ bỏ gọn nó một chỗ Ờ, bỏ kia bỏ kia bỏ đi đấy và vào đây vào đây đâu đâu đâu đâu đông béo vào đây nào cầm quay để bố ờ, bố ôm thằng bông béo để giới thiệu cho nhân dân năm nay đông béo vào đây vào đây thưa các bạn đây là tin của tôi và năm nay ờ, đông béo sẽ làm một cái gì đó rất là phải nổi trội hiểu không <laughs> đây, đây đây là nhân vật của tin thôi nhân vật mới có 3 tuổi thôi mà làm nữa năm chục cân <laughs> đây là nhân vật anime tinh thần to nhất đấy đấy không mỹ có đứa không đấy đấy sumo sumo sumo tương lai của việt nam đấy <laughs> một vận động viên tương lai Đông Có con cua nữa nè Có biết đá à? bóng không À Mày khuyết cơ bắp nữa nào à. Khuyết cơ bắp nữa nào rồi anh em sẽ sút sút làm sao mà trúng được cái bụng béo của thằng đông ra à, ờ, sút làm sao trúng được cái bụng béo của nó nên mới là được nào nào đông em mày bắt con kiểu gì đấy ôi giời ơi không ăn thua rồi ờ, Đấy. Rồi xem thằng Đông Béo Úi giời thủ môn này Thủ môn tương lai ấy Thủ thủ môn ờ, của Lào ấy thấy chưa Đừng có khinh thường nhá Đầu đầu người mày thế bắt gôn có dễ không à, à. Mày giống mày giống Đặng Văn Lâm rồi đấy Đúng không ạ đấy <laughs> chết này ui giời phải lăn xả rồi đây là đặng tính chất đặng vào lồng <laughs> đấy thấy không mùa hè rồi các bạn ạ cho bạn các bạn trẻ nhỏ chơi như thế này mày vui này đấy, bị cà khịa rồi bị cà khịa bị cà khịa rồi được rồi đấy Ai Quả lắc mông không thành công rồi Quả lắc mông không thành công Ê, Kéo gãy cái gôn Đâu rồi Mày leo đấy gãy gôn đấy à, để, để, Đồ lỗi Đấy chúng cột dọc rồi Không nào Sút nào sút truyền ra xong là đảo hướng cho thằng Đông không biết đâu một lần đấy xem nào xem thằng Đông nó có biết hướng mà hướng nào sút không chết rồi nhưng mà vẫn không trúng trúng rồi à. Thái nào đâu xem Thái xem Thái sút như nào nào Úi rồi không thể lên được Đông đông ra sút à, đông đông ra sút cho em bóng à, sút được bờ trúng bóng không? À? à xem xem ờ, xem đông này. Xem cao thủ ờ, đá bóng này này. Chết này. Đấy, thấy chưa? Sút này, sút này, sút này. Đây, nhìn nhìn kìa, nhìn thằng người béo nó khởi động rồi. À béo bây giờ nó mới khởi động đấy này này này mày bởi vào kém lắm đâu này đâu này đâu này ấy chết bây giờ đấy đẹp chưa sút đấy đấy mới là sút đấy à xem nào Úi giời ơi à? Tiếp này, đấy Đấy, thấy chưa Úi giời Ui ờ, <laughs> Quả này lệch uh, vài km rồi Đông ạ Năm nay sẽ ra rất nhiều clip hay có mặt uh, đông béo Đấy. Không Phong híp rồi Và tài ỉn nữa <laughs> Còn thằng tài ỉn nữa Tí thúi Tí thúi Ờ rồi gọi được nó hết Rồi thái ném Ui là đáng Sút tiếp chứ này Đấy vô vô vô lây luôn nào vô lây vô lây vô vô lây <laughs> đó ui rồi của Christian Ronaldo này đấy đây à đó mày nhảy nhảy kiểu Ronaldo nè ui ừ, rồi sụt bố ra sân này <laughs> rồi các bạn à, thấy à, có vui không đông vui không trẻ con nó phải như thế các bạn ạ phải chơi chơi và học xen lẫn không thì ờ, cứ điện thoại với tivi là nguy hiểm lắm các bạn ạ hãy đến với team của chúng tôi để ờ, chơi những trò chơi hay vận động vào mùa hè này nhá chít này đông béo yeah <laughs>